chúng ta sẽ ôn về danh từ. Danh từ không còn xa lạ với các con và chắc chắn các con cũng sẽ thuộc. Nào, nói cùng cô. Danh từ gồm có danh từ chung và danh từ riêng. Danh từ chung là tên gọi chung của danh từ. Danh từ chung là tên riêng của một loại sự vật sự vật mà ta nói đến có thể là người, vật, cây cối, con vật, hiện tượng, cũng có thể là những khái niệm hoặc chỉ đơn vị. Ví dụ, sông, bàn, ghế, mưa gió, cuộc sống. Các danh từ chung này có khả năng kết hợp thế nào? và chức vụ ngữ pháp của chúng ra sao? Chúng mình cùng ôn lại một chút nhé. Nếu phân vân, không biết có phải là danh từ không nhỉ? Con hãy kết hợp đằng trước nó từ chỉ số lượng. Ví dụ, những con sông, ba cái bàn, hoặc kết hợp đằng sau nó từ ấy. Ví dụ, cái bàn ấy cuộc sống ấy. Như vậy, con có thể thử nghiệm xem có phải danh từ không bằng cách kết hợp trước hoặc sau như vậy. Về chức vụ ngữ pháp, danh từ thường làm chủ ngữ cho những câu mà các con đã được học. Ai làm gì, ai thế nào và ai là gì. Nhưng nó có thể đảm nhiệm chức vụ vị ngữ